đâu này lạ lạ mới đây chống mặt bạn nó ông sao kỳ vậy tự nhiên đá cái này giống như đi xe đò vậy đó, chóng mặt không quen nha nhưng mà nó là free way bởi cái hệ này nó way rất tốt bởi đây mà con máy đáng giới thiệu bạn bây giờ giờ đâu cái máy banh đùi đi anh em em khép vô khép vô tập ba bữa đồng hồ đi ngang lôi đầu về không cho tập nữa bây giờ cái đùi này nhỏ đúng không cái đùi này không tập gì cho anh <laughs> bị tê nó chỉ nhìn nó cực kỳ láo vlog thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL Xin chào các bạn Tập gym là sự nghiệp cả đời đúng không? Và làm đẹp ở BBT là chân lý rồi Không có gì khác được Tại sao? Tại vì BBT là trung tâm gym center của gym chúa Duy Nguyễn Mà Duy Nguyễn không được gì được cái chịu chơi mà Chơi rất chịu nha Mà chi rất mạnh để đem về một cái hệ thống gym center đẳng cấp phủ khắp thành phố Hồ Chí Minh và tương lai sẽ đánh về khu vực Tây Nam Bộ và miền Đông nha các bạn. Oh my à, God. À, trên màn hình là các bạn sẽ thấy cái hệ thống máy Selectrite hoàn toàn mới 100% made in USA. Nếu mà các bạn muốn mua cái máy này 80 triệu. 80 triệu. Máy này nha. Thương hiệu Mỹ đàng hoàng. Cái máy này tập cái gì? Tập đùi. Tập đùi. Mà trong gamer đó, trong game đó thì để biêu cho cái đùi mà biêu cho cái mông là cái chuyện mà thằng nào cũng muốn trừ khi mấy thằng xấu đó mặc quần dài thôi à, thôi thẳng tiền quảng cáo luôn đè đùi bạn nhìn không rất là tự hào cặp đùi đi massage là lên bờ xuống ruộng nha các bạn đây đùi nó phải thẳng nó phải hài hòa à, nó cân đối đừng to quá thô đừng ngắn quá nhìn lùn nha mà đừng có thẹo nhiều quá nhìn xấu nên mà bạn muốn build được cái đùi này á là có bạn phải tốn rất là nhiều thời gian và công sức trong một tập luyện những cái động tác squat thần thánh nó không thể nào mang cho bạn một cái đùi đẹp được nó mang cho bạn một cái đùi bự một cái đùi khỏe thôi nhưng mà để chúng ta tinh chỉnh những cái vị trí khác nhau của đùi làm cho nó ra con ách rô làm cho nó ra rảnh hay làm cho nó clean lại phải nhờ những cái máy này à, bây giờ là di ba bốn tuổi rồi không cần phải hì học trong phòng gym tập để mà chết như những năm 2012 đúng không giờ tập khác rồi bạn giờ tập triết lý nó thực dụng kinh khủng luôn tập để đẹp tập để đẳng và tập để ra tiền nó là các bạn nói ủa sao di giờ khác cái xưa quá vậy anh già dạ. rồi mấy em không còn đủ thời gian để mẹ ngồi đó trải nghiệm nữa đâu bây giờ là thời gian mình phải bùng nổ công thành chiếm đất đoạt mỹ nữ nó tứ trụ kẹp đầu nha không nói dài dòng nữa ở cái máy này tại sao nó mắc như vậy mà nhìn này chất liệu rất là xịn nói chung nó nó nó mắc là về chất liệu về thiết kế và về thương hiệu nha nha đây là một trong những cái máy mà gọi là đá đùi mà nó ăn vô nhiều nhất ăn vô nhiều nhất luôn các bạn trong những cái hệ đá đùi mà THOL đã từng đầu tư từ những năm 2012 tới bây giờ cái hệ THOL đầu tư của bên phòng quận 6 đó là Khôn Game tức là nó cũng là chung hãng với thằng này nhưng mà nó nằm ở cái dòng thấp hơn nó cái dòng thấp hơn thì cái chất liệu nó không có sang trọng bằng nó không có vip bằng và đá nó không có vô bằng đó, để đá được cái máy này các bạn bỏ ra 400 ngàn một tháng nha các bạn wow. mà ví dụ như nó giá phòng game nó dao động có có khi 1 triệu nữa hên xui tùy tùy đợt khuyến mãi nha đó những cái gì nó đã cũ rồi thì gì không nói nữa nha các bạn bây giờ các bạn nhìn nè cái ghế này mà thấy cây chỉnh nó lạ không nè chỉnh nó bẻ ra là lên nè nó tự đẩy luôn bạn không bạn ngồi vô nó nặng á nó tự xuống dạ đó nó không nè tự xuống nè cái này bạn phải chỉnh để cho nó vừa cái tầm đá phụ thuộc cái đùi của bạn dài hay ngắn nè không cái đùi của bạn dài hay ngắn đùi bạn dài á thì bạn phải đẩy cho nó dài đùi bạn ngắn thì bạn để ngắn lại chứ còn cái thằng mà đùi dài để ngắn đá vô giữa khúc này nè chết không được đó là cái lỗi nghe đó rồi cái này là cái quan trọng thứ hai mà cái này á, nó mang tính chất freeway 100% luôn mà nè nhìn thấy không mấy cái máy kia đó thì các bạn sẽ thấy cái này nó phích lại nó phích lại bảng đá nó rất là nguy hiểm mà nó không vô nó nó phích lại đúng không tức là bạn đá đi thì cái này nó sẽ chuyển động cái phương này nó chuyển động nhưng mà cái này nó cố định lại nó làm cho cái điểm tiếp lực của bạn nó không còn chính xác nữa nên nhớ cái này freeway đã lắm bởi vậy tới khách tập ở trong THOL thích này lắm bạn đâu này lạ lạ mới đá gì chóng mặt bạn nó nói ôi sao kỳ vậy tự nhiên đá cái này giống như đi xe đò vậy à, chóng mặt không quen nha nhưng mà nó là freeway bởi cái hệ này nó freeway rất là tốt bởi ở đây mà cái máy mà đáng giới thiệu bạn không phải giỡn đâu rồi cái này á cái này á là chỉnh nè bạn ngồi lên bạn dễ chỉnh bạn ơi nó không chỉnh nè bẻ rồi bẻ vô nè không tùy thuộc vào cái dò dài dò ngắn nữa và cái độ chỉnh này nó ảnh hưởng tới cái việc mặt căng cơ cái việc mặt căng cơ nó cực kỳ quan trọng mà duy á cái tật duy là thích là nhấp lúc cán luôn đó nên bao giờ cũng phải chỉnh cái này nó nằm mức ngoài nè mà chỉnh cho nằm mức ngoài như vậy thì cái cây nó sâu vô trong trời nó coi bạn căng một cái wow nó đỏ như vậy ôi, nó im ru bạn ở mà cái hệ máy Straterai của THOL hiện tại đó nó đá rất là êm nó không bị rít dây cà kẹt cà kẹt cà kẹt khi mà bạn tập máy Slottery rẻ tiền đó cái cảm giác rít dây nó không làm vô cơ mặc dù bạn bôi mỡ bò hay là bôi gel đuôi bôi trơn đu róc gì các kiểu gì đó nó vẫn không trơn được nó thật sự là như tập rất là nhiều là như trải nghiệm như chia sẻ với bạn như vậy đó logo đẳng cấp rồi có gì đẳng cấp nữa không ta cái nói chung là cái gì cũng đẳng cấp và bây giờ mình vô tập đẳng cấp nhất vậy thì cái bài này tác động vô cái gì bạn má đùi trước nó má đùi trước nó bắp chuối mặt ngoài bắp chuối mặt ngoài đi massage mấy em nhấn vô bao đã luôn em mất bắp chuối mặt ngoài đây nè nè không nè bắp chuối nè bạn nhìn thấy không trời đó cái bắp chuối gì liên liên thôi cục cơ đây bự không thấy nó phồng ra ghê không đó cơ nè rồi xong bây giờ vô tập nha các bạn đầu tiên uống miếng nước rồi đã cái này là amino ở bài tập này bạn nên nhớ nè cái vị trí ngồi chuẩn nhất á, là cái đùi bằng cái đùi gối nè nó nó phải dày còn cái thằng nào nó ngồi vậy là dở nha chỉ lỗi sai cái chỉ lỗi sai cái nó chỉ lỗi sai cái vụ nó ngồi vậy mà nó nó đẩy cái ghế này lên lên đi nó chỉnh ngu quá mà nó rồi ok rồi thấy chưa có trường hợp gì không hồi nãy gì mới nói làm sao nó bị dư đùi gối vậy nè đá không thì vô được á đá nó nó tùm nó tào lao lắm nó không nên chỉ vị trí đúng là phải vậy đó mở ra xuống mày ok để chi để vô này rồi chỉnh chỉnh tạ cho nó phù hợp ví dụ gì giờ khoái cho phun cây đó rồi ra ngoài vô làm lại nha vô khó lắm mới giỡn đâu nên chỉ phải kỹ mình muốn cái đùi đẹp phải đầu tư đó mà mình vô cái máy này mình phải cạt hẹ nó phải ngựa nữa tại cái máy này máy máy xoan dễ gì kiếm được cái máy này tôi thầy cô thách các bạn đi tập luôn kiếm được máy này á không giờ có đâu tại vì nói về cái chất chơi máy á xin tự giới thiệu chùm cuối nha nói về cái chất mà chơi máy bởi vì tập gym là như ngông lắm ngông đến đến mức mà không ai biết gì luôn á thích chơi những cái đồ mà nó gọi là mình ra đường mình quăng bom luôn đỡ đi đúng không mày nói tao chảnh mày chảnh hơn tao mới sợ chứ ha. vui thôi nha đừng nghĩ nhiều rồi vô nè không mà thấy không cách vô tạ nó khác gặp mấy thằng bt mới vô nghề mấy thằng bt đó thiệt xin lỗi mày á không biết con mẹ gì đó đâu có vô tập cái tướng đã đời chủ phòng vô thấy à mày tướng mày có sáu múi vô làm bt chứ anh đi nó chỉ con tay vậy nè vô ngồi vậy đó em ơi đưa đít vô đây em đó xong rồi móc móc móc cái con khỉ gì mà vô được đây nó, nó, nó mấy cái đứa cái chuyên môn kém như vậy á nó làm cho mình cảm thấy ghim là một cái gì đó nó cực kỳ tào lao và cực kỳ và kịch cỡm đúng không cái bái banh đùi đi anh em em khép vô khép vô tập ba bữa thằng bồ đi ngang lôi đầu về không cho tập nữa nó là nhân cái dịp video này lên án luôn mấy thằng bt đó không có biết cái gì chơi mà tụi bậy đúng không bt đó thì phải coi live vlog livestream của như nguyễn như nguyễn này chỉ chỉ free rồi không lấy tiền gì trên cả đúng không mình muốn làm bt phải có kiến thức không phải là kiến thức về tập gym mà kiến thức về đối nhân xử thế nữa đúng không con gái người ta mày bắt banh cái hán ra ép bập bập bập vậy không có nội ai dám tập nói có đó chứ không có đâu chưa kể đó mấy thằng quỷ khốn nạn nó chỉ mà động tác cực kỳ dâm đạn ông nghiêm làm gì có cái đó ủa bây giờ mày đi chỉ tập gym mà chỉ đây làm nên cảnh cáo mày bt cực kỳ tầm bậy làm mất mặt gymer ừ. không có được em bởi vậy bt chỗ anh tuyển kỹ lắm bởi vậy tao thấy nó nộp đơn vô ba ngày đi ra hết trơn à. mà nó có cái tật kỳ lắm nó đi ra xong nó cà khẽ anh em ủa tao đâu có đuổi mày đâu tao đâu có đuổi mày đâu mày cà khẽ tao đúng không cây cột không được lại lại lại lại nha tập gym sang trọng cho anh phải sang trọng vô nha má đừng có đừng có ấy nè thọt cái giò vô đây đúng chưa để cái đùi gối nó vô ngay vị trí này giống như anh nói nè đó tựa cái mông hờ vô xong rồi đưa cái này vô đúng không ngay vị trí này đúng không nếu mà cần lại vậy nữa nhưng mà gái làm được đâu tại anh là anh anh kim chúa rồi đó anh làm gì cũng được anh bữa ghê lắm ghim làm trò chơi đó với anh mà xong ngồi xuống đẳng cấp cao làm được chứ không ngồi đàng hoàng miễn sau đùi gối vô đây ok nè cái đùi mình nó phải nằm ở miếng này nó không được lồi ra nó không được hẹp vô bên đây cũng vậy không có méo nha má có thằng nó nằm sát ở đây mà cái này mình thở, nó tập đã đời là không bằng đùi đây bự đùi đây nhỏ xong rồi cái thằng kia nó chỉ con ác nữa anh ơi anh ơi chỉ em khắc phục cơ đi anh không biết chỉ sao không chỉ vậy nè dễ lắm mày bây giờ nguyên tắc á cái nào mà từ từ đi thôi nó nguyên tắc á bây giờ cái đùi này nhỏ đúng không cái đùi này ông tập về cho anh tắt bt nó chỉ nhìn nó cực kỳ láo luôn vậy mà có đâu phải không đâu xong rồi nó còn quay phim nữa em em em em em em, em tập đi em anh quay phim anh đúp lên nhiều like lắm nó tập gì nè có không bảy bạ không à bởi vì những cái động tác nào á mà mình tập mình phải đúng kỹ thuật không á nó chấn thương nó lệch cờ nó méo nó teo tùm lum hết thôi không nói nhiều nữa bây giờ mới khó này nha cái này cực kỳ khó nè cái này nói về cảm nhận nói về cảm nhận tiêu khăn rồi bây giờ mấy em phải chú ý nghe cho kỹ nói về cảm nhận tập game không được hai tạ để chạm vào nhau đó là nguyên tắc căn bản à, có mấy đứa đi tập nó không có tiền gặp mấy thằng bt thì nó mám tiền nó gặp nhỏ tập sai nó không chỉ luôn ghét hư hư hư đồ của con chủ con chủ đuổi lượt hai đứa luôn uh -oh. nó tập gì nè bạn nhớ không vậy nè xong nó tập rất ư là mất dạy ừ. mà nghĩ sao nó vô làm bt được không hiểu nữa phải dùng thử là cái từ mất dạy luôn á phá hoại tài sản sau chủ nghĩa bạn không ờ, đã nói rồi tập gym á mấy cái máy Sakurai á mà muốn cho nó vô á thì chúng ta phải bắt buộc không để tạ chạm vào nhau đó nên khi mà các bạn mới tập á bạn phải nhìn vô tạ tôi cái nhà nhìn nè lên nè lên khỏi nhìn xuống nè đúng không để gần vô nó phải có cảm giác đo tạ nó đo tạ để chi để hiểu được cái quỹ đạo cái chân của mình tới đâu là ok đúng không chứ không phải là cái chuyện mà thả đùng đùng đó nên khi chúng ta lên nè chúng ta phải yếm khí lại không cái đồ gối nó phải thẳng ở mức độ vừa phải vậy nè chứ không phải lên thẳng vậy luôn không không cần thẳng vậy là ok vô rồi nè nhưng mà khi xuống nè xuống nè không đo tạ lại xong rồi lên nữa đúng không xong rồi xuống đo tạ lại xong lên nữa đúng chưa rồi cái động tác để chân nó có hai cách một là để chân bình thường như vậy nè còn hai là để ngửa ra như vậy để ngửa ra như vậy thì cũng được đừng ngửa quá nha ngửa vậy nó vô phần trong đây nhiều hơn nè ngửa này nó vô phần đây nhiều hơn bắp chuối thì vô phần trong luôn còn nếu mà bạn để chân cái mũi này mũi để dày là nó vô cái má này nè bài này tập vô bắp chuối rất nhiều nha bạn đó mà nó vô cái cái cái, cái, cái cơ ngay đây thằng nào cơ ngay đây teo á thì để dày để cho nó phòng cái cơ ngay đây ra nó để cắt trô ngay đường này giống như mang cầu thủ đá banh giống như ronaldo vậy đó mà nói chuyện không khát nước quá men bí quyết đã chỉ rồi nha giờ vô nè này chơi từ trên 8 cái mấy em cái tay nè phải cầm chặt vô không thì người mình bị nâng lên đúng không bởi vậy bạn sao thấy gì chụp hình mà gì cái tay cầm chặt vậy tập nặng nặng phải chặt còn người tập nhẹ nè ơi nó xé từng sợi cơ luôn ông ơi ơi nó phê dữ lắm á một cái à, vấn một cái tiếp khi bạn đá lên á cái cái cái bạn nhìn cái à, mũi chân nè khi bạn đá lên giày là nó không vô này giật cho anh duy nói chung trong quá trình tập cố gắng giật cái này để mình tập một mà mình được hai cái chỗ này khó tập lắm nha ông nội cái chỗ này nó đẹp nè nó phòng ra nó đối xứng với cái mặt trong nhìn nó mới đẹp nó nên các bạn phải các bạn tập các bạn cố gắng mình để chân dày để cho nó ăn vô bắp chuối luôn tập 1 là được hai nha Nên mới nói với các bạn á Trong đùi á Cái cơ chế mà đá đùi với móc đùi là cái cặp bài mà nó đối xứng nó các bạn cần phải khai thác triệt để tốt hai cái đó thì nó mới là đùi bạn đẹp được và cái cơ chế đá đùi và móc đùi á nó còn rất quan trọng cho con gái nữa đó con gái chỉ cần chơi hai bài này thôi là ok đúng không còn squat á squat nhẹ nhàng thôi chứ có mấy đứa con gái nó squat nó nặng nó vẹo xương sống quạt nó thật sự với các bạn nghĩ sao nghĩ chứ nếu mà bò các bạn á các bạn chỉ đi tập gym và phải trách nhiệm đúng không bạn phải chỉ người ta tập gym để người ta đẹp hơn chứ bạn chỉ người ta tập gym nó như con robot vậy đó oh, no. trong sống trong thế giới cực kỳ ảo tưởng đúng không cái tướng con khúc này nè Ôi, cái đùi bự chập quá luôn tối ngày chụp chưa đít ra khoe mông trời không lẽ lóc luôn chứ thiệt các bạn cái đó nó không tốt đâu nói thật các bạn đi sai hướng rồi các bạn đang đi vô tuyệt vọng luôn á chắc chắn cái đó không phải là vẻ đẹp beauty của người phụ nữ mà đó là cách chọn sai đường của thằng bồ vô trách nhiệm nó thật đau lắm chứ phải giỡn đây các bạn squat rất nặng deadlift rất nặng để chuốt lấy bệnh lấy tật lấy chấn lấy thương và cái hệ quả rõ ràng nhất là một cái body quá xấu nên các bạn cần phải tập gym cho nó đúng cách đúng phương pháp để cho mình có được cái vẻ đẹp chứ không phải là muốn các bạn để đến phòng gym để đổi lấy một cái gì đó nó nó nó nó, nó, nó không mang cái đồng tiền mà nó cũng không mang là danh vọng vậy bạn đi bằng cái gì trong cái sức khỏe nó cũng mang được nữa xương cốt đang bình thường tập mẹ đã đời xong đi vậy luôn rồi mốt đi cầu thang nó kêu bụp bụp bụp bụp bụp bụp không có giỡn đâu nó nguy hiểm lắm nó nên ở bài này có hai trường phái tập một tập nặng hai tập nhẹ tập nặng để biêu cơ tập nhẹ để cắt nét đó là duy phải tập vừa cái cảm giác mà duy hướng đến đó là ghim phục vụ cuộc sống mình căng cơ ra cho nó giãn ra mình giữ lại mình yếm khí để cho lúc đó là cơ bắp nó bị hành hạ đúng không nó hành hạ ngay điểm đó xong rồi mình ép vô xong rồi tiếp tục mình căng giãn căng giãn ép vô căng giãn đó là mình luyện cơ thì các bạn sẽ có được mà bạn có được cái thứ nhất đó là sắc đẹp thứ hai bạn có được cái gì là sự dẻo dai bền bỉ cái sự dẻo dai bền bỉ này nó phục vụ cho cuộc sống rất là tốt bạn không bị bạn không bị bệnh đúng không bạn làm cái gì nó cũng rất là ok đúng không học bài cũng giỏi và làm việc cũng giỏi nữa ghim chính là như vậy chứ không phải ghim là tầm bậy tầm bạ nha các bạn rồi vô đề ba phát cuối nha rồi xong rồi thay lời chào luôn rồi đề ba phát cuối thay lời chào luôn ờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video để trải nghiệm cùng với dàn máy tập vip của thol cũng như những trải nghiệm những kinh sự của, của tâm sự của người anh đi trước dành cho các em và của Duy Nguyễn dành cho những đối tượng chưa biết về game xin thân ái kính chào